có hai phương án một là con sẽ đi làm để giúp đỡ gia đình hai á, là con sẽ có chồng để bớt gánh nặng cho ba với mẹ con lúc mà hai chị em bạn dâu ở nhà chung lúc đó là em cảm giác là bị cô lập thấy tình cảm của mẹ dành cho em dâu nó nhiều hơn em nghĩ ừ, chắc mình không có con á cho nên mẹ không nói chuyện nhiều hơn rồi tình cảm mẹ chắc hơn mình nhiều hơn lúc đó là áp lực dữ lắm luôn con đi làm về á là chiều con vô phòng ngủ không à không có nói chuyện với ai hết trơn con đi chợ mà con xách xe con đi nhiều khi mẹ nhà mày không không có đồ ăn muốn mặn cô bánh canh hay cô cô tiếu gì bưng qua tận dụ có cha mẹ ngồi đó ờ mẹ với cha ăn bánh canh là mẹ ăn nhiều khi kêu cha không kêu không kêu mẹ nó nhiều khi mẹ cũng có tự ái vậy nha con Tên là Huệ, Ngô Thị Huệ Ngô Thị Huệ 55 tuổi Huệ đến từ đâu? Tiền Giang Huyện nào? Huyện ca Bè Cầu Cổ Cò này ha Cầu Cổ Cò Cầu Mỹ Đức Tây này kia đó ha Dạ Xin mời chị ạ à. Xin chào chú huyền Linh, chào dạ Lê à. Vâng. Lập, chào quý vị khán giả Con tên Trần Thị Ngọc Thùy, năm nay con 30 tuổi con đến từ Tiền Giang Chị làm dâu của mẹ được bao nhiêu năm rồi? Dạ, được 12 năm Có công chúa hay hoàng tử nào chưa? Dạ chưa Rồi cái ngày đầu tiên mà mẹ chồng gặp à, nàng dâu này thì có ấn tượng điều gì không? mới lần đầu tiên gặp nàng dâu thấy còn nhỏ quá đang đi học thấy cũng không biết làm sao duyên nợ của con mình nó đến từ lúc mà gặp cho tới ngày cưới là bao lâu chắc hai tháng chắc Thôi tháng hả Hôm mai hôm mai là giống như bạn muốn hẹn hò là mai vậy đó mai. <laughs> còn chị thì sao cái lần đầu tiên khi mà chị gặp mẹ chồng á chị cảm giác như thế nào lúc đó thì được người mai mối mẹ <laughs> vô nhà chơi lần đầu tiên thấy mẹ mặt nghiêm lắm mẹ không có nói chuyện mẹ cứ nhìn không à mình cũng sợ chàng mình nghĩ chắc khó lắm cảm giác lúc đó là sợ không biết sau này làm sao nhưng mà lúc đó thì à, gia đình con cũng có một biến cố cho nên đó con không có đi học nữa con định à, đi làm để giúp đỡ gia đình có hai phương án một là con sẽ đi làm để giúp đỡ gia đình hai là con sẽ có chồng để bớt gánh nặng cho ba với mẹ con mà con không có nghĩ là cái tuổi trẻ của mình nó có chồng á nó sẽ khổ hay là sướng sau này về con làm dâu thì con mới biết được là có khổ có sướng như thế nào lúc con ta làm mai cũng mới biết chồng con đúng không dạ lúc làm mai tới đám hỏi là khoảng chừng 2 tháng mấy à nhưng mà cô cô có biết hoàn cảnh gia đình chị lúc đó không không bị làm mai mà ừ. làm mai thì vô lần đầu tiên thì thấy rồi sau này cái thằng con tới lui vậy đó người gia đình gả thì mới tới nữa nói chung á là con lấy chồng con là con có tình cảm nhưng mà ông xã của con bây giờ là ông ngoại bà ngoại ruột của con á rất là thương xã con không biết làm sao mà ảnh vô lần đầu tiên á là ngoại con đó có có cái cảm giác mà thích ảnh rồi ông ngoại bà ngoại con chịu ông ngoại bà ngoại con thấy được đó gả cho nó đi con gái ở nhà ví dụ như cho đi làm thì tánh của ba con á là không có muốn cho con mình đi làm xa đâu hết trơn á dù nghèo khổ hay gì ở nhà có gì ăn đó chứ không bao giờ cho con mình đi làm nhưng mà sống một thời gian thì con cũng có tình cảm với chồng con ừ. thấy cũng vì vợ chồng về thấy cũng hạnh phúc lắm chứ không thấy cái gì mà để hờn giận hết trơn sau này thì thấy lâu con quá à không biết sao lâu con cái đi thằng con nó mới đi với dâu này mới lên chợ vũ á đi khám rồi nó thằng con bị tiêm trùng hơi yếu vậy đó rồi từ ấy giờ cũng uống thuốc luôn nhiều quá mà chưa có con rồi thấy dâu nó thương ham con quá trời cũng ừ. mong cho được đứa con nữa cưng tội nghiệp thấy thương lắm giờ làm dâu thì nó có lo phụ mẹ gì chồng làm này kia có, không lo có vì làm giường đó cũng đi xịt sâu rồi với thằng chồng nó cũng có đi làm ừ. nhưng mà mày chồng không cũng chút đỉnh vậy thôi chút đỉnh là gì cũng như là ví dụ như nấu cơm nấu nước đồ vậy đó cũng có vô làm rửa chén rửa bát quét nhà quét cửa đồ cũng làm rồi. phụ cũng làm phụ ừ. mới cưới không về làm phụ á ở dưới quê thì chú Quyền Linh biết ở dưới Tiền Giang Cổ Cò thì đa số là bưởi á mới có đám cưới một hai ngày cái giường bưởi nhiều lắm bảy không bưởi rồi kêu đi theo hai bưởi <laughs> mỗi lần hái cái phải đưa cái lòng lên hứng nè cái nó mỏi tài lắm quất chơi luôn chụp như vậy nè chụp có khi vô bắn mặt luôn <laughs> mà chụp chiếc là quen mà hồi xưa ở chung với ba mẹ thì không bao giờ ba mẹ cho con mận gì hết trơn á khi mà có chồng á học hỏi từ từ biết sống với ba mẹ con cũng không biết nấu ăn gì hết á nhưng mà khi có chồng á là về con thấy bà chồng con mới nấu gì con học hỏi theo cái đó mới đầu thì nó không ngon nhưng mà từ từ nó ngon nấu riết có khi mẹ khen nấu ngon luôn á <laughs> nhưng mà rồi mình có gặp những cái khó khăn gì không đó ừ. lúc mà hai chị em bạn dâu về ở nhà chung lúc đó là em cảm giác là bị cô lập vậy đó có à, thêm em dâu rồi mà em dâu có con nữa mà trong khi đó thì mình không có em bé được áp lực phải không chị cái thấy tình cảm của mẹ dành cho em dâu nó nhiều hơn mẹ với em thường trao đổi với nhau lắm ví dụ nói chuyện nhau nhiều hơn còn mình thì không có có tại vì á em nghĩ ừ, chắc mình không có con á cho nên mẹ không nói chuyện nhiều hơn rồi tình cảm mẹ cho thương mình nhiều hơn lúc đó là áp lực dữ lắm luôn còn chồng con á thì anh thương thì thương nhưng mà anh không có bộc lộ ra bên ngoài rồi nhiều khi á cảm giác á ở nhà mẹ cũng không thương mẹ chỉ thương em dâu thôi rồi thương cháu chồng á thì quan tâm mình á không có được biểu hiện ra ngoài lúc đó tuổi thân dữ lắm coi như con thấy lẻ loi một mình nữa hả? dạ đúng rồi con đi làm về á là chiều con vô phòng con ngủ không à không có nói chuyện với ai hết trơn rồi ăn uống thì sao chị có khi em đi làm dựa trái cây á thì ở ngoài chỗ đó có mình ăn luôn bữa nào đói á, khi về mẹ nấu cơm á, thì xuống ăn mình làm ở đó về khuya quá thì người ta cho mình ăn rồi mình à, về chỉ tắm rửa rồi ngủ thôi à ừ, lúc đó mẹ chồng có biết là nàng dâu thế lẻ loi như thế không không tại nó nghĩ vậy chứ tôi lúc nào cũng thương dâu cho mà tại vì nó không có con nhỏ kêu có con nhiều khi nó nghĩ vậy thôi chứ nhiều thương tung bụng tung tâm mình đâu nói ra đâu bởi gán với con ơi gán cố gắng đi đặng con đứa con sau này con dưỡng già mẹ lúc nào mẹ cũng khuyên vậy thôi cũng ráng lắm nhưng cũng ráng lắm ông xã là cũng bị yếu yếu dạ. đó là cái này không sao ừ. học cũng sẽ phát triển cũng sẽ được thôi con dạ chú đó, quyền linh đó... biết người phụ nữ người ta thích người đàn ông thương mình ta biểu hiện ở bên ừ. ngoài chú quyền linh như á, em chồng của con á thương vợ ví dụ như đi làm thôi là về mua cho vợ hộp cơm hay gì á cũng là sự biểu hiện tình cảm thương yêu vợ còn chồng con không có đi làm về hay gì là không bao giờ mà mua cho vợ này kia như vậy mình cảm thấy mình cũng tuổi đó con không có tự động gọi là lại làm quen với mẹ chủ động mình hỏi mình nói chuyện này kia đi lúc đó cảm giác không sao cảm thấy như là con bị lẻ loi vậy đó nhiều khi thấy mẹ nói chuyện với em dâu nhiều hơn mình bị cô lập vậy đó rồi con không muốn nói chuyện luôn tại vì bây giờ hai con dâu con của cô á, là thằng nhỏ nó bị qua đời rồi rồi cháu nội với con dâu nó dẫn về bên nó rồi giờ chỉ một mình cô nhỏ này con dâu ở gần bên thôi lên tới đây cố gắng làm sao để mẹ chồng nàng dâu cố gắng lại kề cận bên một bên để sau này lặng nhiều thi con dâu săn sóc cho mẹ bây giờ đâu còn hy vọng con dâu kia để mà chăm sóc cho mẹ nữa đâu cho nên con dâu này nó nghĩ là mẹ không thương chứ mẹ thương để tâm để lòng thường thường chú Huyền Linh nghĩ người ta nói ngàn đời cái khoảng cách mẹ chồng với nàng dâu nó có một cái khoảng lấp không bao giờ lấp đầy được nhưng mà con nghĩ cái khoảng lấp đó nếu mà mẹ và con lấp nó sẽ đầy tại vì á con với mẹ ở nhà không có nói chuyện với nhau nhiều á rồi không có hiểu nhau cho nên con muốn mượn chương trình tham gia chương trình để hai mẹ con á bày tỏ ra những cái nỗi lòng của con như hồi mười mấy năm nay á con không có nói được bây giờ con lên con bày tỏ con nói với mẹ cho mẹ hiểu con rồi như những gì mà con làm không đúng á thì mẹ nói ăn cho con biết con sửa con thương mẹ thế nào con nói cho mẹ chồng con biết đi con thương mẹ nhiều lắm nhất là con thương mẹ cái lúc mà em chồng con bị tai nạn mất á con đi về từ bệnh viện về mẹ có ôm con mẹ nói nè từ nay á hai vợ chồng con gán lo cho mẹ nha lúc đó cảm giác của con á là con thương mẹ lắm thấy mẹ giống như là lạc lõng rồi á em mất vậy đó con nói với lòng con á nhất định là hai chồng con sẽ lo cho mẹ bây giờ mẹ lên đây giữa chương trình đây là mẹ nói với con từ thế tới đặt cái dụ gì mẹ gần bên nhà con con đi chợ bên đây mẹ đâu biết chạy xe đâu cha con không chạy xe nữa ờ, mẹ ơi con nay con đi chợ nè mẹ đi chợ không mua đồ ăn mẹ đi mẹ đi với con không thôi mẹ gửi con mua gì con đi chợ mà con xách xe con đi nhiều khi mẹ nhà mày không không có đồ ăn mẹ cũng lội bộ đi đi xin ba ôm chứ mẹ đâu biết chạy xe đâu thứ hai nữa đặng vụ con muốn mặn cô bánh canh hay cô, cô tiếu gì đừng qua đặng vụ có cha mẹ ngồi đó ờ, mẹ với cha ăn bánh canh là mẹ ăn nhiều khi kêu cha không kêu không kêu mẹ mẹ đâu có ăn đâu con đó. nhiều khi cha ăn không hết kêu mẹ ăn mẹ nó mẹ không ăn dâu kêu ông không đó kêu tôi đâu tôi ăn nó nhiều khi mẹ cũng có tự ái vậy nha con đó mẹ tự ái đó dạ sơ xuất rồi con ừ. dạ cha chồng con từ hồi cưới con tới giờ cha là thương lắm tới nỗi mà con kho cái nồi cá hồi lúc mới về con đâu biết đâu con kho cá cái con ốp nước mạo nhiều quá nó đen xì lòm luôn thế nên thui cái cha nó không đụng được để cha rửa cha ướp lại để mẹ về la chết rồi là cha con tự rửa cha con ướp lại rồi cha con kho cho con luôn vậy đó mà miễn con mà cha mà thấy con làm cái gì ha là cha giúp con chuyện khác ví dụ như con nhặt đồ là cha quét nhà con nấu cơm cái cha làm cái này kia phụ con cha thương lắm ra mời bánh canh cho cha thôi <laughs> cái đó là sở sức của con ừ, để con Biết sửa lại đúng rồi hồi đó giờ mẹ con có bao giờ nói chuyện với nhau vậy đâu không đúng dạ. không thấy thôi chứ không có nói đâu luôn đó. đó không có nói mình biết sở thích của đối phương là gì mẹ con á, thì cũng thích làm đẹp thích mua đồ lắm à. nhưng mà mẹ có tính tiết kiệm lắm <laughs> mà nào giờ có mua gì tặng mẹ chưa dạ có mua đôi đôi dép kẹp mà cao này nè cái mẹ mang lần mới nói ồ đào chừng quá không màng nữa nhưng mà cóp vô tủ luôn rồi kể từ đó có mua nữa không không rồi <laughs> ta phải mua khác chứ biết mẹ thích là đổi ừ. cái khác ừ. nữa cũng mua mà mẹ cứ chê hoài thôi không mua mua luôn mang không vô mang cái hai kẹp này mang đi phòng vỏ cho mẹ chê mang dép kẹp cao á bị rồi, đau chân ấy con mua với tô ong cho mẹ giống cứ à. liền mang thoải mái <laughs> thì không biết là mẹ có mua gì tặng lại cho con dâu chưa chưa chưa luôn <laughs> vậy nó bởi vậy kêu khỏi kêu người ta cũng đi chợ sao người ta ngủ đi không có biết gì đâu con dâu thích rồi mua cô dụng không biết thì mua không thích cái này là chắc chắn là mua khác nó thích giờ dạ, mẹ cho <laughs> vài cây vàng không miếng đất được khỏi mua quà <laughs> bây giờ đã vụ ấy gì có tiền có tiền mua mua cái giường mẹ chồng giờ cũng có cho chưa chưa, chưa cho luôn mà chắc hết chưa qua chương trình này chắc mẹ sẽ cho quá dạ thì giấu đâu mẹ cho hết nhưng mà muốn mẹ cho là phải chăm sóc mẹ ừ. quan tâm nâng niu dạ. mẹ sau chương trình này con sẽ sáng ngày hôm qua con con hỏi mẹ đi chợ không cái vài bữa cái khoảng tuần lễ con nói mẹ mẹ vàng mẹ giấu đâu <laughs> mẹ cho con hết rồi mẹ, mẹ cho con để chú nói nghe giờ mẹ cũng biết cho ai đâu dạ chỉ còn con thôi đúng rồi con, con dâu ừ. cũng là con dâu một cũng là con ruột ở nhà luôn cứ qua lại sáng trưa chiều tối cứ rảnh qua mẹ nay ăn chè ăn gì không mẹ ăn đi chợ mua cái mẹ nó ừ đi mua đi nó mẹ nhưng mà hôm nay con cứ kẹt chứ <laughs> cứ cỡ tuần như này con chở dạ. nhau đi vòng vòng chợ một bữa đi dạ rồi cái mẹ mua cho con con mua cho mẹ dạ vậy đi rồi vậy được rồi về <laughs> dạ, chắc ờ, tuần đầu sẽ chở mẹ đi ờ, mẹ dẫn vô tiệm vàng mua cho con cây vàng đi rồi tuần sau cái con dẫn con ờ, chở mẹ đi cái mẹ thích đồ quần áo gì mua lại cho mẹ giàu khôn quá <laughs> <laughs> thì giữa cô với là con dâu còn cái sự mâu thuẫn gì nữa không không hai vợ chồng chị với mẹ mẹ thì sao ông ổng nhậu về ông hay lớn tiếng rồi nói này nói kia rồi cái mẹ la ổng có vụ nào cừ la dữ dội không có nhiều khi nhậu về hai chồng cự cãi đi qua tôi gầy gầy la cái nhỏ này thấy nghe là gầy la thằng con thôi gì mình cũng nghĩ sơ sơ thì thôi nhiều khi nó không biết nó mẹ binh binh tính thôi ổng vậy vậy cái ăn nói qua mén mẹ tại vì nhà hai sát vách nhau vậy nè hai nhà sát vách luôn nói mẹ ơi bữa nay ổng nhậu về ổng quậy nữa mẹ qua mẹ xử ổng cái mẹ qua cái mẹ không lai chân trời ơi thấy hơi bực có khi nào hai chồng đánh nhau trước mặt mẹ không có đánh lộn là có đánh lộn mẹ khen đi nhậu về cái em nói nhậu nhậu nhậu hoài cái đang có rượu á nóng mà tánh em thì cũng nóng nữa à. cái hai đứa không kìm được cái ổng quất em cái em quất lên <laughs> Trời ơi, sao cô? Vô can luôn Mẹ nhảy vô Mặn dâu nó hùng lắm mà nha Đánh cô luôn hả? Không, hùng, Mẹ vô can, mẹ ôm chồng nó lại có động sao vô quýt tiếp Có chú mẹ không? Không, không chú mẹ Nhào quýt tiếp nữa chứ không thấy ở mẹ ôm chồng rồi thôi đi Nhào vô quýt nữa Tưởng đâu mẹ chồng ôm vô quýt À con nghĩ chắc mẹ ôm cho con đánh Ôm chồng rồi bắt đầu ôm vô Trời ơi Cũng hung lắm cũng như thấy nó không có con nhiều khi nó buồn nó bực hay gì đó rồi nhậu nhậu gì có nhậu dâu nè nó dễ nhai nhai nhiều khi bực vậy đó tại vì chú Hoàng linh thấy nếu mà mất con á, vợ chồng sống tình cảm như bạn bè nhau vậy đó thà là có con rồi đi nhậu đâu đi nhậu con nhà con con chơi với con con cũng ừ. được còn đằng này cứ đi nhậu về là con cảm thấy con bực rồi đã không có con mà cứ đi nhậu hoài bỏ ừ. mình cộng. nhà mình đúng rồi đó không ai bỏ chơi mình với mình đúng không không ai chơi buồn thiêu <laughs> vậy lúc đó mẹ không có chuyện nữa đó mười mốt bởi vậy qua chơi má chồng đi ừ. nhưng mà sao mỗi cái lần đánh lộn đó đó em thấy <laughs> mỗi lần đánh lộn <laughs> con thương mẹ hay nghĩ trời ơi cứ đánh như vậy làm khổ mẹ dạ. Ừ nói thiệt mà mỗi lần mà mẹ can vậy tối đêm đó không bao giờ ngủ được mẹ tánh mẹ là không biết á trước khi bạn lên tham gia chương trình này á chiều bữa nào hai bạn xuống ngồi trước hành lang á <laughs> bật lên coi bật lên coi coi này coi đặng mai mốt học hỏi mình học đi hỏi lên mình nói gì ta mình đi lên đây cũng hồi hộp lắm á hết lắm á dâu nó mẹ mẹ con đăng ký vợ chồng dâu trời ơi mẹ quê mùa hí mồ luôn á mà xấu xí nữa lên chương trình gì con cái ông dâu nói mẹ ơi nhiều người xấu hơn mẹ nữa mẹ thật lên chương trình đó mẹ ơi con nói với mẹ vậy đó mẹ cứ bình tĩnh thoải mái như chú linh thấy nãy mẹ con run lắm luôn á à. giờ hết run chưa hết run rồi giờ thấy con linh lập thấy bình thường chưa <laughs> hồi hộp lắm dạ <laughs> hôm nay có à, chồng con gửi lá thư để chú đọc coi sao nha dạ à, thông qua chương trình mẹ chồng nàng dâu con mong mẹ sẽ thương vợ con nhiều hơn quan tâm vợ con nhiều hơn vợ con còn trẻ con nên đôi khi làm mẹ buồn con mong mẹ bỏ qua cho vợ con trời thương vợ quá <laughs> còn riêng vợ nè anh mong em và mẹ sẽ hòa hợp nhiều hơn quan tâm mẹ nhiều hơn em nhé tức là bạn thân của anh có khi làm vợ buồn và mẹ buồn nữa nhân cơ hội này con cũng xin lỗi mẹ xin lỗi mẹ nhiều lắm vì đã nhiều lần con làm mẹ buồn xin lỗi vợ vì ít quan tâm đến vợ anh hứa anh sẽ không để mẹ buồn và em buồn nữa đâu nha con cũng mong mẹ có thật nhiều sức khỏe để sống lâu với tụi con còn một chuyện nữa nè anh biết em buồn vì chuyện con cái lắm nhưng anh nghĩ con cái á, là cái duyên em đừng suy nghĩ nhiều và áp lực chuyện con cái quá em nhé yêu mẹ nhiều lắm yêu vợ nhiều lắm con không nghĩ là chồng con sẽ viết một bức thư như vậy ta là đó giờ tình cảm anh ít nào bộc trực ra ngoài lắm mà hôm nay mà anh viết bức thư vậy con cảm động lắm luôn và hy vọng rằng á à, kỳ về chồng con cũng sẽ nói những lời yêu thương con thế này dạ lâu lâu cũng lén lén viết lá thư nhét vô túi con để con đọc cho nó tình cảm ha dạ rồi hai mẹ chồng này nhau ôm nhau cái nào về đổi có cầu gì đó trời ơi đã chưa lâu lâu mới qua hung ngày nào hung cũng được dạ. hung càng nhiều mua vàng càng nhiều dạ à, chúc uh, ờ, cả nhà vui khỏe hạnh phúc lại sớm sớm ha dạ có ờ, tiếng em bé trong nhà nhé dạ một kỷ niệm gửi tặng gia đình con cũng xin được thay mặt chương trình gửi tặng cô phần quà từ nhãn hàng Calasure Gold, sản phẩm của công ty cổ phần Vita Dairy, Calasure, tiêu hóa khỏe, trái tim trẻ,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 thì chị làm dâu mà chị cũng xa xứ khi được bố mẹ chồng thương và quan tâm lo thì mình rất là mừng chị không sinh cho cháu nhưng mà cũng dành cái tình thương cho cháu nhiều xin mời à, chào cô dạ, dạ chào anh ạ dạ, dạ. Chào, vâng, Cô. Xin chào, chào Linh ạ dạ. chào chị ạ dạ xin mời dạ. ai mà cô giới thiệu về mình ạ à? À, xin chào MC Quyền Linh và MC Lê Lộc. Dạ. Tôi là Đỗ Thị Khang, năm nay là 63 tuổi. Em ờ, xin chào anh Quyền Linh và Lê Lộc. Dạ, dạ. dạ em tên là Lê Thị Hoa, năm nay 40 tuổi. Chị làm dâu của mẹ chắc cũng khá lâu rồi đúng không? Dạ, em làm dâu mẹ được ờ, năm nay là sang năm thứ 14 rồi không biết là mình có mấy cháu rồi chị ha dạ em được um, hai cháu à, chắc một trai một gái hả chị dạ, vâng ạ rồi ờ, vậy là khỏe rồi dạ à, một trai một dạ. gái là coi như 10 điểm rồi đó dạ. à, chúc mừng luôn cái ngày đầu mà cô gặp cô con dâu này cô có ấn tượng gì về cô gái con trai cô đi làm công trình thế lên cái vùng đó thì con nơi con dâu cô ở thế sau đó thì chúng làm quen với nhau thì cứ điện thoại cho nhau thế có lần thì gọi về thì cô nghe máy <laughs> thì lại gọi là chị ơi chị cô mới gọi là hiệp ơi ra nghe máy con thì bây giờ mới hiểu ra là hóa là mẹ <laughs> thì cũng thấy ngại thế thì cũng có một lần thì cũng nói là sẽ về gia đình thăm thì hôm ấy thì con dâu cô là về cùng với một chị bạn thì cô cũng thấy là rất là giản dị cô cũng đi chợ rồi là làm cơm con dâu cô thì hăng hai lắm vào bếp là làm tươm tấp đâu đấy rồi thế luộc gà lên xong rồi thì ờ, cứ thẹn thùng bảo là thôi ừ, con không biết chặt thịt gà yeah. <laughs> Dạ. chắc là cũng biết thôi nhưng mà vấn đề là là là bày đĩa cỗ như thế nào nó nó đẹp, nó không đẹp. <laughs> thì lần đầu tiên ra mắt thực ra trong gia đình nhà cô thì lúc đó cũng có rất chuyện rất là buồn bởi vì ờ, cái sự đổ vỡ của con trai cô là mới ly dị thì cháu bé là nó còn nhỏ cô rất áp lực bởi vì vừa phải công tác mà cháu thì còn nhỏ mẹ già cũng không có ai đỡ đần mình được thế còn bố nó vì ông thì hai bố con thì phải làm nghề sau đấy thì cũng dần dần thì là con dâu cô là cũng về nhà thăm thế rồi là chăm sóc bé gia đình mình đang đang như thế này mà tự nhiên có một người con gái mà lại đến thương con mình mà lại thương cả cháu mình nữa thì cô thấy rất là xúc động em ấn tượng gì với mẹ chồng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 thì dạ. chặt con gà được không dạ Hay không là giống như cái tâm lý mà lại lần đầu không dạ không à về sau thì uh, toàn nhờ bố chồng thôi ạ bố chồng là cánh tay <laughs> vâng hai bố con là hợp ờ, dạ. không thật ra mà nói thì chính bản thân cô bây giờ con cô cũng còn không chặt được con gà đẹp rồi <laughs> bởi vì cô đã chọn từ trước rồi yeah. Dạ. cô thấy chú là người rất là giỏi giang về cái việc nấu nướng rất khéo tay về mọi lĩnh vực là chú làm được hết nhưng mà cô dâu ấy với mẹ chồng á là có hợp nhau không? Dạ có ạ Hợp nhau vấn đề gì? Dạ hợp về cách ăn uống hay là mua sắm hay là Chặt gà <laughs> Chặt gà thì cô Dạ Còn cô thì cô thấy như nào cô? Mình còn hợp với con dâu mình ở điểm nào nữa cô? Sau một thời gian thì mẹ con sống chung thì thấy rất quý cái tính giản dị Và đặc biệt là cái tính nhường nhịn Trong gia đình mà cứ ngày à, lễ ngày Tết thì rất chu đáo Mẹ thì làm giáo viên thì cứ ngày 20 tháng 1, mùng 8 tháng 3 là lúc nào cũng có quà cho mẹ thế rồi là ngày sinh nhật cũng tổ chức cho bố mẹ là chu đáo đâu đấy nhưng có cái hồi đầu thì à, đối với bé là là, là cái con nhỏ là, là của mẹ trước nó yeah. Dạ. thì cũng có mẹ con thì cũng chưa hòa hợp ngay đâu mà đặc biệt là mình lại rất bênh con dâu thì cũng có lời đôi lần là vợ chồng giận nhau thế rồi là anh ta ra đường thì cũng đào hoa thế thì cô cũng chặn ngay cô bảo ờ, dù thế nào chăng nữa phải nghĩ vợ con và cho đến hết này đời này thì bố mẹ không còn sống nữa thì cây hoa vẫn là con ruột của bố mẹ có hay uh, tâm sự với mẹ chồng không dạ thỉnh thoảng có chuyện gì thì lâu lâu thì mẹ con kiểu cũng ở cách nhau một cây á thì có gì thì lại nói chuyện qua điện thoại cuối tuần họp gia đình thì lại ăn uống không có chuyện gì vui thì lại kể nói chuyện chồng mà hư thì mách mẹ em không biết là cái thời điểm mà chị sanh em bé đó thì cái tình cảm giữa chị với mẹ nó như thế nào à? lúc chị sinh em bé thì là hồi đấy bố mẹ chị vẫn chưa chuyển vào đây đâu bố mẹ vẫn ở bắc Dạ. Thế lúc chị sinh cháu thì bà vào đây ở đây chăm chị được một tháng. Dạ. Chăm hai hai mẹ con và nội vào. Thì cái đó là <laughs> cái điều mà chị ấn tượng và kiểu chị ghi nhớ nhất trong lòng. Thì chị làm dâu mà chị cũng xa xứ khi được bố mẹ chồng thương và quan tâm lo thì mình rất là mừng trong lòng và cảm ơn bố mẹ có nhớ cái hình ảnh mà mẹ chăm sóc mình như thế nào không dạ em có chứ ạ à. mẹ chồng em vào ờ, đi mua thuốc rồi các thứ cho em để để chăm em sinh nhá xong rồi đi chợ mua nồi về để đun nước xong cho con cho cháu mua đồ ăn đồ uống các thứ về bà nấu và chăm cho ăn ăn dữ lắm mà em còn <laughs> sợ luôn <laughs> mỗi lúc mà mẹ đi ra ngoài lèn lèn là nhờ chồng ăn hộ ăn ăn nhiều đồ ăn quá sợ mình ăn không nổi luôn ấy. lúc mà cô chăm sóc con dâu cô có nghĩ điều gì không mẹ chồng chăm nàng dâu nhưng mà hóa ra lại là con dâu chăm mẹ chồng bởi vì khi mà <laughs> cô cũng nhớ là khi mua cái cái nồi nưa to đó để đun sông để tắm cho cho cháu rồi cho cho con ngược lại là cứ chiều nào đun cho mẹ nồi nước tắm <laughs> quần áo thì lẽ ra thì mẹ giặt cho con với cháu nhưng mà con dâu nó ôm giặt tất thế thì cô cũng nhắc nhở con dâu nhưng mà ờ, nó cứ ảo ảo thôi mẹ cứ để con làm thế là toàn là tranh phần làm hết thôi thế cũng như ý chị vừa nói lo cho con thì vì xa xôi thì mình cũng chẳng mấy nào mình được ở lâu được thì thôi cũng cố chăm cho con để làm sao vực cho con có cái sức khỏe để nó không ốm đau rồi mẹ khỏe con khỏe là mình ở ngoài đấy là mình yên tâm công tác cô có hài lòng với ờ, những cái gì con dâu cô ờ, đã làm trong mười mấy năm qua chưa cô rất hài lòng con dâu cô là cứ mãi mãi là là con dâu của bố mẹ yeah. Dạ. và cứ sống hiếu thảo và uh, thương chồng thương con như thế là cô không có một cái gì điều cô gì có đấy. mong muốn con dâu thay đổi điều gì không thực ra thì nói bây giờ thì nó nó đã qua mất rồi nhưng mà cô cũng muốn nói để cho con dâu cô hiểu tức là về cái hạnh phúc gia đình ấy, thì <clears throat> mình đã từng trải qua rồi thì là người phụ nữ mà khi chồng mình sai ấy, thì mình cũng nói nhưng mình phải nói lúc nào và mình góp ý ở một cái mức độ nào thôi nói chung cũng ghen nhưng mà ghen phải có cách của nó yeah. chứ dạ. đừng có cái gọi là ghen sóng ghen gió hay là ghen ồn ào đó đúng rồi. thì cái đó nó cũng dễ mất hạnh phúc gia đình lắm kiểu không bằng lòng ấy thì đừng có nặng mặt mình đây thì mình cũng nặng mặt thế nhưng mà nặng mặt như thế nào để cho chồng đi làm về là phải biết uh, chia sẻ cô nói rút kinh nghiệm nha phụ nữ đừng có nên nặng mặt tức là nên hay gọi dân gian là mặt một đống đó ờ, ủ mặt chồng về hay là ai về giận cái gì không nói gì đó nó khó chịu vô cùng tận luôn vậy đó dạ yeah. hôm nay thì không biết là chị có mong muốn mẹ chồng mình thay đổi điều gì không em thì không có gì để mong mẹ chồng thay đổi mẹ chồng cứ mãi như thế này đó <laughs> dạ <laughs> bây giờ thì à, chúng ta xem một cái món quà từ con gái gửi cho mẹ với lại cho bà dạ hôm nay con biết là bà và mẹ có tham gia chương trình mẹ chồng nàng dâu cho nên là con nhân cơ hội này để gửi đến bà và mẹ những cái lời mà con suy nghĩ trong đầu lâu nay để cho bà và với mẹ nhưng mà vẫn chưa có được có dịp để nói ra con đã đến với bà và mẹ từ khi mà còn nhỏ xíu xíu luôn cho nên là con có nhiều cái tình cảm mà dành cho bà và mẹ nhiều lắm tại vì bà và mẹ đã nuôi dưỡng con đến tận bây giờ và tình cảm của con dành cho bà với mẹ cũng rất là nhiều bởi vì là bà với mẹ rất là chiều con như kiểu bà thì chiều con đến mức con thích cái gì bà cũng chiều hết thích ăn gì bà cũng chiều hết còn mẹ thì tuy mẹ là một người khá là giản dị và đơn giản như trang phục nhưng mà mẹ lại biết được sở thích ăn mặc của con như thế nào như là mẹ thường hay mua quần áo cho con lắm à, <laughs> nhưng mà không phải là con là một người thực dụng đâu nha mà thật sự là con cảm động vì cái là bà và mẹ hay quan tâm đến con á ừ, cho nên là con lớn được như bây giờ là đều nhiều công dưỡng dục của bà và mẹ hết trơn á mong bà và mẹ hãy luôn tin tưởng con giống như là từ trước đến giờ đã dành cho con vậy ừ, bởi vì hai người luôn ủng hộ con trong ừ, mọi thứ về công việc về về học tập này và trong đam mê của con nữa thì con lớn như thế này rồi con chỉ muốn nói là và mẹ hãy yên tâm về con này và hãy cố gắng đồng hành cùng với con trong suốt quãng đường còn lại nha ừ, yêu bảo mẹ rất là nhiều gần như con con ngại ấy, con không biết nói gì nhiều á cho nên con nghĩ là con sẽ hát tặng bà và mẹ một bài tăng thêm tình cảm cho bà và mẹ tức ừ. là con sẽ hát bài um, Mẹ yêu á à, Bài này thì cũng lâu rồi con không hát cho bà và mẹ nghe Thì đối với con thì bà cũng vừa là một người bà cũng như là một người mẹ của con vậy Cho nên con sẽ hát lại bài mẹ bài này luôn Ánh sao đêm chúng con sáng soi là mẹ yêu Khúc hát dù con trong giấc mơ là mẹ yêu Mẹ là cánh chim cho con bay thật xa mẹ sưởi ấm cho tâm hồn con mẹ yêu dắt con đi qua bao nỗi đau là mẹ yêu tiếng con yêu gọi từ suốt đời là mẹ yêu mẹ đừng mãi ra đi cho con mồ côi mẹ đừng mãi ra đi ôi mẹ yêu tình quá dạ. thế này mà không thương sao được dạ. một cô bé rất là kháu khỉnh cô bé quá là dễ thương và cực kỳ ấn tượng luôn á dạ, dạ. sao bà coi mà cũng khóc luôn bà nhỉ <laughs> thực ra nói với quyền linh với lê lộc giữa bà và cháu có nhiều kỷ niệm lắm thương lắm dạ. thương cháu cô còn nghĩ là đến sau này cháu khi lấy lấy chồng ấy cô còn muốn nó về nó ở cùng với cô chú dạ. người ta hay có cái câu là công sinh không bằng công dưỡng không biết thì tình cảm của chị đối với cháu như thế nào ạ? À? Khi mà chị bước chân về nhà ấy, lúc đấy chị gặp cháu lúc đấy cháu có 17 tháng rồi là chị cũng rất là thương rất phát tình cảm như kiểu là một đứa nhỏ ấy, thì nó rất là tội chị không sinh cho cháu nhưng mà chị cũng chăm lo cho cháu và cũng dành cái tình thương cho cháu nhiều À, một câu chuyện rất là dễ thương Ngày hôm nay cảm ơn cô với lại em gái đến tham gia chương trình dạ. Để chúng tôi nghe một câu chuyện mà có thể nói Trong đầy những cảm xúc dạ. Những cái giọt nước mắt này Linh nghĩ rằng nó rất là hạnh phúc dạ. Ngày hôm nay mẹ con đã hiểu nhau, yêu thương nhau nhiều hơn à. Linh rất thích thấy mẹ chồng nàng dâu ôm chặt nhau nha Vâng À, cái tình cảm này sẽ không bao giờ phai nhạt luôn Dạ Chúc cho à, mẹ chồng nàng dâu mãi mãi bền vững Giữ dạ. mãi tình cảm thế này dạ. Chúc gia đình sức khỏe, hạnh phúc và bình an Vâng ạ dạ một kỷ niệm à, gửi tặng gia đình để nhớ à, có tham gia chương trình dạ